quên được em xưa dù tình đêm mưa và gió vẫn đưa bước chân em về nơi ấy chỉ còn mình anh dưới mưa mưa vẫn rơi rơi cùng đôi nhau người đi xa mãi như hạt mưa kia và mưa đâu biết có người vẫn mong để anh chôn giấu nỗi đau riêng anh sâu trong lòng mưa như chốn dưới mưa mưa rơi rơi cùng đôi to be